hơi giảm chấn lò xo hơi trên này nè để nhúng hơi nhưng mà khi xuống á, thì đẩy lên á là dưới này là lò xo còn giờ ở đây là nó lò xo lấy ra ở dưới này hơi trên này cũng hơi hay gọi là dual air nó khác với những cái dòng khác các bạn tôi thí dụ nha cảm phụ là thí dụ như thí dụ cho là phục hơi đi nhúng xuống thế này này thế này các bạn thì xuống thì bà sò nó hỗ trợ để lên còn đó là <clears throat> nó không phải là dual em còn đối với anh này nè đối với anh này thì uh, hơi nha các bạn thì các bạn thấy cái tay nha ở dưới này là bơm hơi trên này cũng bơm hơi trên này cũng bơm hơi thì các bạn xem đó hơi này trên này bơm xuống nè cái tông này chạy đẩy nè đó, cái phục lúc nào nó cũng như thế này nè rồi khi các bạn nhảy lỗ khi các bạn nhảy lỗ nha nhảy lỗ xuống nè nhảy lỗ xuống cái này đi xuống nè cái này phải đi lên không đi lên thì khúc này dưới này là hơi đi các bạn dưới này là hơi nè trên này là hơi rồi bây giờ chúng ta thử tìm xem tìm hiểu xem cái bên à, bộ phận dẫn tốc này thì trước hết bên bộ phận dẫn tốc phía trên các bạn là khóa dây xin lỗi khóa dầu thì tôi nó tương tự thủy lực mà nó giống như hướng dầu các bạn thì các bạn bớt á, thì dầu đẩy cái tâm cái tâm đi cái tâm đẩy chìm qua cái khác để à, để chìm qua cái à, bố thắng không còn này dầu đây là đẩy xuống đây nó đi có khúc thôi dưới này có cái ti trên đầu này trên đầu này các bạn đây nó có cái hành trình nhỏ khoảng một phần một mười mười mili thì khi, khi đẩy dầu đó dầu đi xuống đẩy xuống thì cái ti này nè nó chạy xuống nó có cái bộ phận như này, cái ti chạy đây các bạn có thể nhìn thấy nha nó chạy xuống nè đó chạy xuống đó chạy xuống nắp ở đây như này rồi bây giờ chúng ta nói cái này nha thì đó về thủy lực thì ở trên đây tìm theo cái dòng laptop uh, được force khóa uh, à, thủy lực thì à, như cái này dùng khoe để là có loại dùng lực chết không làm đâu nha chúng ta thảo thì cái anh này á anh bị chảy chảy dầu khóa không được tại vì mấy à, có thể là mấy cái xin này nè chắc chắn luôn chứ không có thể tôi quên nha thì mấy cái xin này nè các bạn nó bị lẫn đi nó bị lẫn đi nó lòn dầu ra chảy dầu ra ngoài đó thì chúng ta lấy dầu mình lít ra ra từ từ từ từ từ rồi sau này nó bắt dầu không rõ nó làm việc nha tại vậy thì bây giờ dân là phải tháo ra và thay cái phần xin xin của nó cho nó cứng giờ xin là xin nhất chứ không phải là xin hơn rồi bây giờ chúng ta xem cái bộ phận à, khóa nha thì cái ti giảm này các bạn nó thế này bộ phận khóa nằm ở đây khóa lắp á lắp lên tay còn dưới này là ở dưới đầu dưới bộ này nhanh chậm là coi như là để cho dầu đi lên đây lên xuống nhanh chậm đi nhiều nhất, thì trên cái khóa này các bạn à, thấy đó có cái à, bút tông tầng nhỏ và sau cái tông này đó sau cái với ờ, cái tầng nhỏ này nó có mấy cái lỗ nhỏ thì mình để xuống nè, các bạn xem nha khi bình thường không khóa khi khóa đó nó bít lỗ lại bít tông nó thụt lên nó, ờ, nó có ờ, nó thụt lên nó nằm lên trên thì nó bít miếng lỗ lại dầu không đi lên được là khóa nó cứng cứng luôn còn khi chúng ta mở nè đẩy xuống nè khi cái cần gạt dầu nè chúng ta gạt đẩy á, thì khí lực nó đẩy đẩy cái tông đẩy cái tông đẩy cái ti này đi xuống nè rồi để các bạn xem rồi đơn giản các bạn nha không khóa cứng nha hãm lại nhỏ nhất maximum và minimum là lỗ nhỏ nhất và maximum là lỗ lớn nhất thì các bạn xem khi khóa nè, chúng ta khóa lại nha các bạn nghe cái lượng hơi đi ra đi qua rất là nhỏ cái lỗ rất là nhỏ thì đó thì chúng ta là cứng đó, là nhanh là nhỏ rồi giờ chúng ta sẽ mềm rồi bây giờ mở được rồi nha rồi các bạn thấy đơn giản bây giờ chúng ta nói về cái lỗ bên à, trong tâm của cái ti này cái lỗ này trong đây nó có một cái thì à, chúng ta dặn nó giống, giống như cái mũi tên giống như con tu các bạn tu nhọn đó. tu nhọn thì ở dưới cái à, dưới tâm này dưới tâm này nó có một cái à, hai lỗ đi ra thì khi chúng ta dặn xuống dặn ra nè nó các bạn thấy con tu nó chạy xuống thì khi đó khi chúng ta nhảy lỗ nè nhớt nó đi theo lỗ tầm lỗ chính là lỗ tầm và ra hai lỗ dưới này đi rất nhanh rất đều lên nhanh xuống nhanh lên nhanh xuống nhanh các bạn rồi bây giờ khi chúng ta phá lại phá lại thì nhất sẽ đi theo cái lỗ này cũng đi lỗ tâm đây là đường nó hai đường nha đường thứ nhất theo lỗ tâm và đi ra hai lỗ dưới này dưới cái tâm này rất là nhỏ thì nó mở cho chúng ta nhiều dòng xoay để mở từ từ từ lỗ nhỏ nhất đến lỗ trung bình và lỗ lớn nhất ha rồi bây giờ nếu mà chúng ta khóa lại thì dầu nó đi về dầu nó không nó đi qua lỗ này rất là nhỏ thì nó đi hướng nào nữa thì trên quyết tâm này các bạn xem quyết tâm này nó có mấy cái rãnh lỗ này và dưới này nó có một cái lò xo tối tối đó các bạn mình ra có thể thấy tay tôi kéo là các bạn nghe đó nó nó một cái miếng ờ, nhựa miếng nhựa và cái lò xo nhằm mỏng thì khi chúng ta khóa cứng là khóa lại thì cái lỗ trên đây lỗ tâm này nó nhỏ lại nó đi rất ít thì lúc nó nhớt sẽ ờ, lúc cái phục nó bị mềm đi sẽ hơi cứng đi thì nhớt nó không đi qua đây rất ít mà đi cái lỗ này rất là nhiều đi ba khe này, này đi qua đây nó đẩy cái lò xo này xuống nó đẩy cái miếng miếng ờ, cái lá lông này nhựa này các bạn với lò xo đi xuống thì nhớt đi xuống rất là nhanh khi nhảy xuống khi ờ, chúng ta xuống đó rồi khi cái lực phục nó nhảy ra bụng ra thế nào thì cái miếng à, lò xo này là cái cái à, lò xo nó đẩy cái à, cái miếng lồng đà như vậy, bạn lồng đà nhựa này bít cái lồng lại bít không hết nha hãm lại cho đi chạm lại thì nó nghĩ là đó là giảm giảm giảm sốc đó. bộ phận giảm sốc thì vừa cái bít tông nó dài như này các bạn hai bít tông một bên dầu một bên hơi có hai bít tông dài như này thì bên dầu thì cũng có xin những xin để kính bên hơi cũng có thì khi chúng ta làm về thường thường á thì xin nhớt á thì ít cái nào nó hư lắm lâu ngày như nó nó bị mòn chút xíu là cái nhớt nó đặc các bạn thì nó lòn ra rất là cứng nó đi rất là chậm nhưng còn về bên hơi thì phải có nhớt mười hoặc là có loại bỏ bò lỏng á như thế này ừ, sử dụng trong cái tâm đó nó bò lỏng nha rất là lõn nhão để dùng cho phục đó để cái tâm thì à, nó phải nó cứng còn nó không là hơi nó động lại chúng ta thường chúng ta tháo ra chúng ta làm chúng ta thay nó thay những cái xịn hết Rồi các bạn thay cái này mà thay không có kia làm được thay toàn bộ hết cứng toàn bộ hết chạy lên chạy xuống này nè lỗ nhãn này chai mà chai một một ít lắm chúng ta không thể nào thấy được thì chỉ số nấy mình cao hơi chúng ta bơm lên cao là bị rít rít rất là nhẹ thì bích tông này nó còn có lá bạc tôi có thể tháo ra cho các bạn xem cái này tháo không kéo là vậy đó nó giống như bạc của à, à, à, bức tông máy nổ xin lỗi máy nổ vậy đó thì nó có cái cái gờ các bạn vô tới maximum này nè là nó kín mà khi chúng ta xài một thời gian á nó mòn nó hai này là nhiều nó hở ra nó hở ra thì trong động cơ đốt trong á ừ, bức tông chúng ta thường hay nói là hở bạc đó ở bạc là bạc nó mòn cái chu vi ngoài của miếng cái bạc nó dần ngoài đó bị mòn cái bạc hở ra hở ra thì hơi nó sẽ lòn khi mà động cơ nổ khí nó lòn qua khi máy đổ hơi đó, nó lòn ngược lại chưa vào máy thì đây là thì mòn đây nhớt nó sẽ chui qua tương tự nó non là nó có nó không đủ ví dụ nó một lít đi một lít nha lít vô không đủ lít nó vô chín chín chín mấy chín tám mấy cái trường mười ký đúng không để làm gì để khi chúng ta dẫn dắt nhảy đó nhảy hết ra thốn nó vẫn còn cái cái nhiệt khoảng một phần như vậy đó là cái cái đặc thù của gốc sóc nó hay gốc sóc dòng fox nó phải như centaur như loại khác ra khi chúng ta đưa vào nó có cái tỷ lệ trong đầy hoặc chúng ta phải đo đo cái anh à, anh khóa này nè nó như cho non tí rất đơn giản các bạn bây giờ để Vinh à, thử cho các bạn xem nha rồi bây giờ là hiện tại cái bơm nó không à, vừa đủ vừa khí thôi đủ tỷ số thôi không có nhiều lắm bây giờ là, hiện tại là đang mở nha bây giờ mở ra hết nha rồi mở ra hết trên thỏ xin lỗi đùa xin lỗi giờ đây chạy chạy đùa nha tốt các bạn khóa nha các bạn theo đúng khoảng thân của máy chưa cho non là khóa dầu rồi đó rồi bây giờ mở ra ổn hơn giờ bên đây chạy nhỏ nha chạy nhanh đấy đi cho dễ hiểu đi rồi bạn thấy xuống chậm xuống chậm lên chậm giảm về tóc không rồi bây giờ khóa nha